Bài tập số 1 yêu cầu tính ở phần A 12 giờ 24 phút cộng 3 giờ 18 phút 14 giờ 26 phút trừ 5 giờ 42 phút. Phần B 5,4 giờ cộng 11,2 giờ 20,4 giờ trừ đi 12,8 giờ các con đã học về số đo thời gian rồi với cộng trừ liên quan đến số đo thời gian mà có liên quan đến giờ phút hoặc là phút giây thì các con chú ý vận dụng để đổi còn với cộng trừ uh, số đo thời gian với số thập phân thì ta đặt tính như bình thường bây giờ chúng ta cùng vào phần bài giải cô chào mình sẽ thực hiện phần a trước 12 giờ 24 phút cộng 3 giờ 18 phút. Với bài tập này thì khi đặt tính ra nháp, các con nhớ giờ các con đặt thẳng giờ, phút các con đặt thẳng phút và sau đó chúng ta sẽ cộng giờ với giờ, phút với phút. Ta có kết quả bằng 15 giờ 42 phút. Cô lấy 24 phút cộng 18 phút thì bằng 42 phút. Cô lấy 12 giờ cộng với 3 giờ thì bằng 15 giờ và viết kết quả của cô giáo sẽ là 15 giờ 42 phút. Số phút này chưa vượt quá 60, vì vậy ta vẫn giữ nguyên vì chưa tròn được một phút ta đổi lên được ừ, thành 1 giờ. Vì vậy các con giữ nguyên. Kết quả cuối cùng của chúng mình là 15 giờ 42 phút. Sang đến phần B, 14 giờ 26 phút trừ đi 5 giờ 42 phút.